bên uh, bên hồ trung tâm thì đây là những trục đường xương sống đã hình thành và tạo nên những cái uh, tên tuổi tại thủ thiêm ok uh, tiếp theo thì uh, hiện nay á, đã hình thành ra các phân uh, khu đã hình, ra, hình thành ra các ừ, cây cầu chính đã hình thành thứ nhất là để nối để nối uh, giao thông thủ thiêm với lại những cái quận trung tâm như là cầu thủ thiêm một nối từ uh, thủ thiêm đi qua từ quận bình thạnh này cầu thủ thiêm 2 thì nối từ thủ thiêm đi qua quận 1 rồi tương tự như vậy thì sẽ có hầm thủ thiêm là đã giao thông thương rồi trong tương lai sẽ có cầu thủ thiêm cầu đi bộ hiện nay thì cũng đã lên mô hình cũng có xe vàng hình mẫu rồi ha sắp tới là sẽ là cầu uh, kế bên đó nữa sẽ là ờ, cầu thủ thiêm 3 nối từ thủ thiêm qua quận tư và cầu thủ thiêm 4 qua quận 7 đây là những cái tuyến đường huyết mạch sẽ tạo nên cho giao thông tại thủ thiêm nó sẽ kết nối hầu như là toàn bộ tất cả các quận tại thành phố hồ chí minh rồi nói về ở bên trong tổng quan của quy hoạch tổng thể của quy hoạch thủ thiêm thì hiện nay thủ thiêm được phân chia thành 8 phân khu chức năng chính ở trong đó là uh, chi tiết về tám phân khu chức năng chính này thì như anh chị và các bạn có thể thấy là phân khu chức năng số 1 thì nó sẽ có những cái dự án tiêu biểu hình thành nếu mà anh chị sẽ ghi nhớ ngay trong đầu đó là dự án Petromon Thủ Thiêm đó ngay cầu Thủ Thiêm 2 là cái à. Petromon Thủ Thiêm đã hình thành rồi thứ hai nữa là phân khu chức năng số 2 thì ngay cái phân phân khu là 2A sẽ là dự án trong tương lai của mình nó sẽ là có dự án uh, ờ, Eco Smart City của Lotte Phân khu chức năng số 2B là Empire City đã hình thành về hiện hữu của Thành và phân khu chức năng số tiếp theo là 2C 2C thì là nó thuộc là phân khu chức năng uh, thể thao thì công viên thể thao nhưng mà hiện nay thì nó chưa có hình thành rồi à, tiếp theo là phân khu chức năng số 3 số 3 sẽ là nhận khi đặt ừ, chống trí nhớ của mình đặt lên nó sẽ là cái uh, dự án The River Thủ Thiêm và cái dự án trong tương lai sắp tới này của mình sẽ là hiện hữu lên là dự án The River Thủ Thiêm của mình đây hả rồi phân khu ngoài ra thì ngay phân khu chức năng số 3 ngay cái góc bên này nè thì sẽ là dự án Love View Love View thì nó nằm phân khu chức năng số 3 và số 4 luôn rồi và trái tim của Thủ Thiêm nằm ngay trung tâm của Thủ Thiêm đó là dự án Sa La, khu đô thị Sa La của Đảng Minh Minh đã hiện hữu ở đây và phân khu chức năng số 7 thì sẽ là khu ờ, tái định cư thì hiện nay thì về cái phân khu chức năng số 7 này nó nó cũng là một điểm nhức nhối của Thủ Thiêm và hiện nay nó đã xây dựng nhưng mà chưa có uh, đi và hoạt động được và vẫn là một nơi hoang phế rồi thì mà cũng tin chắc là trong tương lai sẽ được đấu giá và hình thành lại để mang ra những cái căn hộ cho thị trường rồi ờ, ok thì đây thì đây là sẽ là của thủ Thiêm sau 10 năm hình thành và phát triển thì tương lai không mê thu không hy vọng Việt Nam mình có thể đuổi kịp sang hai của Thượng Hải không đuổi kịp của phố đông của Thượng Hải nhưng mà Mai Phương tin chắc rằng à, Thủ Thiêm cũng sẽ là một phố đông của Sài Gòn đây là những cái mà dự án mà lúc nãy giờ anh chị đã điểm qua hết rồi ha thì mọi người có thể thấy thì hiện nay tới thời điểm này thì Thủ Thiêm nó đã hình thành được khoảng là 3 đến 40 phần trăm rồi thì uh, sau 10 năm là vậy thì trong tương lai 10 năm nữa 20 năm nữa thì ờ, thủ thiêm nó sẽ hình thành như thế nào thì chúng ta cùng trông chờ vào một tương lai tươi sáng tại thủ thiêm nha rồi cảm cảm ơn mai phương uh, chia sẻ rất là hay ha thì uh, khi nãy à, như quý vị đang có nói là thị trường à, gọi là bất động sản đang chậm à, rất là nhiều yếu tố nhưng mà theo như nhận định của một vài à, chuyên viên tại à, chuyên bán sơ cấp và thứ cấp tại Thủ Thiêm thì thấy tình hình bất động sản Thủ Thiêm cũng cũng tạm gọi là sôi động hơn những cái thị trường bất động sản khác thì à, Hana sẽ cùng với mọi người chia sẻ rõ hơn và cho mọi người nhận biết được là lý do tại sao mà thị trường thì Thủ Thiêm là sôi động hơn những cái khu vực khác và có những cái dự án hoặc là có những cái ờ, thêm chốt hoặc là những cái khay chốt khách hàng như thế nào à, thì Hana có thể chia sẻ rõ hơn cho mọi người về cái tình hình bất động sản Thủ Thiêm hiện tại